Câu đố vui về Tết số 1, đây là hoạt động truyền thống mang lại sự may mắn của hai con vật truyền thuyết biểu tượng của mùa xuân do các vũ công điều khiển. Câu đố vui về Tết số 2, có nửa chai rượu, miệng nút chai bằng nút mềm, không đạp chai rượu, không lấy nút, không khoan lỗ, làm sao uống được. Câu đố vui về Tết số 3, vị khách đầu tiên đến nhà chúc Tết được gọi là gì? câu đố vui về Tết số 4, Tết Nguyên đán còn có tên gọi khác là gì? Câu đố vui về Tết số 5, cái gì khiến hầu hết mọi người đều xem vào đêm giao thừa? Câu đố vui về Tết số 6, trái gì xanh vỏ đỏ lòng? Câu đố vui về Tết số 7, ngày Tết các thầy đồ thường làm gì? Câu đố vui về Tết số 8, loại cây đặc trưng cho ngày Tết, không hoa, không trái mà ma quỷ rất sợ. Câu đố vui về Tết số 9, khoảnh khắc chuyển tiếp từ năm này sang năm khác gọi là gì? Câu đố vui về Tết số 10, tên của một mâm trái cây có 3 thứ quả không thể thiếu của các gia đình trong dịp Tết nói lên ước mong khiêm nhường không cầu kỳ cao sang lắm. Câu đố vui về Tết số 11, sau khi chúc Tết các em nhỏ sẽ nhận được gì? Câu đố vui về Tết số 12, hãy cho biết trong 12 con giáp thì con gì nổi tiếng nhường phụ nữ? Câu đố vui về Tết số 13, nghi lễ diễn ra vào 23 tháng chạp âm lịch gọi là gì? Câu đố vui về Tết số 14, bánh trưng làm bằng gạo gì? Câu đố vui về Tết số 15, sau khi ăn Tết, hai người cha và hai người con cùng đi săn, mỗi người săn được một con, nhưng tổng số vịt là ba con. Tại sao? Câu đố vui về Tết số 16, bánh trưng hình gì, tượng trưng cho cái gì? Câu đố ngày Tết số 17, tên ba vị thần tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe. Câu đố về món ăn ngày Tết số 18, bánh trời, bánh đất là gì? Câu đố hay về Tết số 19, hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc. Câu đố vui về Tết hay nhất số 20, đây là một nghi lễ phong tục mà khi gặp nhau vào các ngày thường thực hiện và chào hỏi.